Xin chào tất cả các bạn Hôm nay ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người ờ, cách ờ, di uh, up mà không bị dính bản quyền của YouTube Thường thường là mọi người là không có video để làm ra hay là những cái video không hay nên chúng ta hay chọn ở trên YouTube thì có những cái video đặc sắc và hay và chúng ta cũng không phải mất phí để làm cái video quá nhiều đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người à, cách uh, à, up video nào mà không bị dính bản quyền nếu mọi người thấy video này hay thì hãy đăng ký like và chia sẻ kênh của tôi chúng ta bắt đầu nhé cho bạn ờ, dư tún nè chúng ta ờ, tìm ờ, cái video nào mà chúng ta đang cần muốn tìm ví dụ như là phim hay là thiếu nhi hay là ca nhạc tùy theo cái cái cái ừ, chúng ta làm content của chúng ta là gì thì chúng ta hãy chọn cái đó ví dụ tôi nói về tìm thử thiếu nhi nữa nè. đấy thiếu nhi chúng ta nhìn thấy rõ cái cái cái chữ nọc rồi chưa Đấy, chúng ta kích vào cái chữ nọc và ở đây có cái chỗ là giấy phép theo comment có nghĩa là giấy phép này được phép sử dụng được phép tái sử dụng chúng ta tích vào thì chúng ta và tìm những cái video nào mà cái cái cái cái cái cái số lượng xem à, à, là là ở dòng à, thứ tư thứ năm thôi nhá vì những cái dòng đầu là những cái dòng là rất nhiều người xem thì là à, chủ sở hữu sẽ rồi sau này sẽ bật cái kiểu như là quyền đấy thì là chúng ta là bị bị là cái bị vi phạm bản quyền do cái cái chủ này để lập uh, là quyền sở hữu rồi chúng ta tìm à, cái hàng thứ bốn thứ năm thôi cái những cái video là ít người xem cũng được ít người xem cũng được thì đây chúng tôi chọn cái sáu sáu bảy nghìn nhá đấy chúng ta ngoài là chọn ở cái phần nọc là video tái sử dụng và chúng ta tìm được video này rồi muốn video này rồi chúng ta lại tiếp tục vào phần à, hiển thị thêm đây các bạn nhìn rõ chưa giấy phép YouTube nói là giấy phép này ghi công này cho phép tái sử dụng cho phép tái sử dụng ta tải nhé Và cái cái phần uh, trang uh, này không có phần tải tôi sẽ mở sang uh, phần trình duyệt cốc cốc phần trình duyệt cốc cống này cũng ờ, tương tự như ờ, cái phần ờ, Google Chrome tôi vừa hướng dẫn tìm phần thiếu nhi để cho vì phần thiếu nhi nó ngắn thì chúng ta tôi áp lên sẽ có thời gian không mất thời gian của các bạn nhiều chúng ta tiếp tục ấn phần uh, lọc tích vào phần lọc chọn giấy phép tái sử dụng tôi chọn uh, video này 11.000 này ấn phần hiển thị thêm đây các bạn nhìn rõ chưa video của chúng ta là được phép ờ, cho phép tái sử dụng ghi câu khi chúng ta tải về à, và tải nên thì chúng ta cũng nên ờ, đạt ờ, ghi công cho phép tái sử dụng như như vậy để ghi công cái người chủ tác giả của cái video này chúng ta tải về nhé chọn ờ, cái phần ờ, nét nhất vì hình ảnh nét nhất họp desktop này thường thường ờ, chúng ta làm cái cái kiểu là ờ, tại video rồi xong là cắt ghép bằng uh, uh, Camtasia này à, cắt à, tí đầu cắt tí đuôi này thông này chỉnh tiếng hay chỉnh hình này một tí lệch với, với với video góc đi một tí này thì chúng ta không bao giờ sợ cái kiểu như là chủ sở hữu sau này bật bật kênh à, à bật à, là chủ sở hữu là không cho phép tái, tái sử dụng nữa thì chúng ta cũng không sợ này à, nếu các bạn thấy video hay thì hiện nay và tôi sẽ à, hướng dẫn cho mọi người cái sử dụng à, Camtasia này Camtasia Fulbright luôn rồi à, tôi tiếp tục tải cái video vừa vừa tải về nhé xem là có bị dính bản quyền không nhé chọn tên này tôi đang cơ dự, sử dụng uh, Camtasia quay màn hình nên uh, cái màn hình hơi chậm tí các bạn thông cảm nếu các bạn chọn thiếu nhi nhé thì chúng ta là có nội dung của chị em còn không phải thiếu nhi thì chúng ta tích vào phần ờ, đây không phải chị em nếu mà chúng ta có nội dung của thiếu nhi chúng ta tích vào đây tiếp tục tiếp tiếp à, tại về ờ, và tại nên là chúng ta nên đầu tiên nên đạt phần ở riêng tư hoặc là không công khai để xem uh, YouTube có phân biệt là đây à, cái cái video này là dính bản quyền không chúng ta đạt được phần riêng tư hoặc là không công khai cũng như nhau nhé chúng ta chờ đợi một tí để video xử lý và tải lên nhé video đã uh, uh, xử lý xong này ta đóng này đấy các bạn nhìn thấy chưa dành cho trẻ em này riêng tư là nếu mà có bị dính bản quyền thì là bị hạn danh hạn chế này sẽ uh, ghi rõ ra chúng ta bị có dính bản quyền không này tôi này đạt phần uh, công khai này xem là có bị sao không nè đó công khai cũng không sao nhé Cảm ơn các bạn đã xem video xin mọi người hãy ờ, like chia sẻ và đăng ký kênh tôi sẽ có nhiều video mới cho các bạn Xin chào mọi người